Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, công ty Điện lực Hưng Yên đã phát triển vượt bậc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Nếu năm 1997, ngành điện Hưng Yên chỉ có một trạm biến áp 110 kV, thì đến năm 2022, sau 25 năm, ngành điện Hưng Yên tăng lên 16 trạm biến áp 110 kV với công suất trên 1.900 MVA và gần 4.200 trạm biến áp phân phối có tổng công suất gần 284.000 kVA với 445.000 khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm đã đạt trên 5,5 tỷ kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 17%, tổng doanh thu trong 25 năm đạt trên 60.000 tỷ đồng và đứng thứ 12 trong toàn ngành điện Việt Nam. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng doanh thu của đơn vị vẫn đạt trên 9.000 tỷ đồng. Đây là doanh thu cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh đến nay. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác của ngành điện Hưng Yên trong hoạt động cung ứng, vận hành lưới điện, có phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong các năm 2001, 2008 và 2014, ngành điện Hưng Yên đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Năm 2021, đơn vị đã được Chính phủ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Nhân dịp này, Công ty Điện lực hương Yên đã tổ chức cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Điện lực thành phố hương Yên với tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng.